Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đề tài Trì tụng thần chú là ở tâm thức Thứ nhất chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thần chú là gì? Mantra hay còn gọi là thần chú với phần đầu là man theo nghĩa gốc của tiếng Phạn có nghĩa là tâm trí và tra có nghĩa gốc là nhạc khí do đó một câu thần chú là nhạc điệu của tâm hồn một âm thanh mạnh mẽ hoặc rung động mà bạn có thể sử dụng để đi vào trạng thái sâu trong thiền định theo truyền thống của kinh Vệ Đà, à, các nhà hiền triết cổ đại có thể lắng nghe được những âm thanh được tạo nên bởi tự nhiên, những âm thanh của gió, sấm sét, bướm, những dòng sông đang lặng lẽ chảy và tất cả những thứ khác. Và họ nhận ra rằng những âm thanh này đều là những biểu hiện của tinh thần ở trong vật chất. Họ đã xác định âm ôm là âm thanh căn bản nhất đại diện cho sự hiểu biết vô hạn của vũ trụ trong hàng ngàn năm qua, họ đã sử dụng âm thanh này để mở rộng nhận thức của mình về những điều tuyệt diệu, thiêng liêng. Các thị nhân cổ đại cũng xác định tất cả các rung động nguyên thủy hoặc thần chú đã tạo nên vũ trụ và cuối cùng được ghi nhận trong các tài liệu kinh Vệ Đà làm cơ sở cho Hindu giáo. Bạn thực sự có thể nghe những câu chú của chính mình nếu bạn ngồi yên lặng, bạn sẽ nhận thấy những âm thanh... Hmm trong cái nền không khí và khi bạn thực hành tập trung vào những cái tiếng này những cái âm thanh hưng này cuối cùng bạn sẽ nghe được những cái câu chú mà các nhà hiền triết đã ghi lại từ lâu cái điều này có thực sự là đúng hay là à, chính xác hay không thì có lẽ nó phụ thuộc vào cái sự cảm nhận và sự trải nghiệm của mỗi người thứ hai tại sao chúng ta lặp lại những câu thần chú trong tĩnh lặng Yên lặng lặp đi lặp lại một câu chú khi bạn thiền định là cách hữu hiệu để bạn đi vào một tâm trí tĩnh lặng khi bạn lặp đi lặp lại câu thần chú, nó tạo ra những rung động, cho phép tâm trí bạn trải nghiệm sâu sắc hơn về nhận thức. Khi bạn thiền định, thần chú càng trở nên trừu tượng và không rõ ràng, cho đến khi cuối cùng bạn đi vào ý thức tinh khiết, nơi phát sinh sự rung động. Lặp đi lặp lại câu thần chú giúp ngắt kết nối với những suy nghĩ làm đầy tâm trí bạn. Bạn có thể rơi vào khoảng trống giữa các suy nghĩ. Câu thần chú là một công cụ hỗ trợ việc thực hành thiền định của bạn, Thần chú có thể được xem như là những từ ngữ xa xưa, có sức mạnh, với mong muốn tinh tế giúp chúng ta kết nối với tinh thần, nguồn gốc của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Khi bạn vào trạng thái thiền định sâu, tất cả những suy nghĩ và lo lắng của bạn sẽ được thả trôi và bạn sẽ nhận lại sự yên tĩnh luôn luôn tồn tại bên dưới những đoạn đối thoại ồn ào của tâm trí. Trong sự tĩnh lặng này, bạn có thể thấy đồng nhất của tất cả sự sống và bình an sâu sắc. Thứ ba, tại sao chúng ta sử dụng những câu thần chú khác nhau? Bởi vì mỗi câu thần chú tạo nên những rung động cụ thể trong tâm trí. Đó là lý do tại sao mỗi người lại sử dụng những câu chú khác nhau tùy thuộc vào ý định của họ. Thứ tư, có vấn đề gì không nếu tôi phát âm không chính xác? Một số truyền thống tâm linh đặt trọng tâm lớn về cách phát âm chính xác của thần chú Tuy nhiên, phần lớn cho thấy rằng phát âm chính xác thần chú không quan trọng dù với địa phương hay trí thông minh khác nhau. Tâm là siêu việt mọi riêng biệt và đôi khi các nỗ lực phát âm đúng có thể làm giảm đi quá trình thiền định tự nhiên. Trì tụng thần chú là ở tâm thức. Khi bạn có tâm khát ngưỡng, tin tưởng và hiến dân trọn vẹn thì âm thanh của bạn trở nên linh thiêng và tương ứng. Hình dung rằng dù là một đứa con ngọng nghịu nhưng hết lòng tha thiết kêu gọi mẹ của mình thì người mẹ vẫn có thể nghe thấy, vẫn có thể cảm nhận sâu sắc những rung động ý thức của con mình. Ngược lại, dù kêu rõ ràng nhưng với ý bẩm cợt thì người mẹ cũng sẽ cảm nhận thấy điều đó. Vậy nên, vấn đề đặt ra là để có thể kết nối tốt nhất và có hiệu quả cao trong sự cầu nguyện hay là thiền định, chúng ta cần phát âm thần chú đúng ở mức có thể dựa trên nền tảng của tâm tính cẩn, tha thiết, chân thật và sự nghiêm túc nguyên Lộc Soạn Dịch ngày 1 tháng 7 năm 2014